giờ tôi xin nói về nữ là sử dụng cái quạt như thế nào nữ lệch là gì cũng ví như là thị màu tú bà vãi nhang thì thị màu sử dụng cái quạt khác hẳn nó nói lên tất cả cái gì yêu thương chiều mến hờn giận mơ ước ở trong cái quạt này nó nói lên chứ kết hợp với cái ngôn ngữ nhưng mà cây quạt nó phải diễn lên được cái thị màu xe cái quạt cũng khác dưới đây mà gọi là cái gì Ê, tôi khác hay nó cái gì cái lẳng lơ sử dụng cái quạt đấy thì nó vậy nhưng mà nó có nhiều cái thiệu như thầy tiểu ơi thầy tiểu ơi cau non cái quạt này chỉ đâu cau non tiện chúng lòng đào dầu têm sử dụng cái này là cái cái chìa vôi nhưng mà nó nói bóng về cái kia dầu têm cánh phục thiếp trao cho chàng đấy thì tiều cái này là nó vời nó sử dụng trong quạt thì nó như thế hai là cái gì thí dụ như là thầy chương táo dụng sân đình em như gán dở cái quạt này nó nói những cái gì đấy đi dình của chúa đấy thầy tiểu vơ gọi thầy tiểu ấy mấy thầy thầy tiểu ơi cái quạt này nó sử dụng đây chứ nó không đưa cao mà nó đưa đây là cái gì quạt lấy cái hơi quyến hơi thầy tiểu vào mình Đấy, cho nên ở trong nữ đạch thì như nó là thị màu thì thế hay nó tả cái gì nó tả cho cái xuyên tâm một cái này nữa nó tả vì thị màu tuổi vừa đôi tám chưa chồng tiểu ơi 16 17 tuổi xuân như ông đẹp như ông trăng cho nên màu sử dụng cái này là tả ông trăng cái quạt nó nói lên cái này là tả đám mây đám mây che lấp bóng ông trăng cho nên cái quạt ở thi màu sử dụng